Các cách áp dụng chữa bệnh yếu sinh lý bằng mật ong như thế nào? Dưới đây sẽ là tổng hợp các cách dùng mật ong chữa yếu sinh lý nam giới hiệu quả, các quý ngài có thể lựa chọn cách phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất nhé. Cách 1, uống 2 thìa mật ong mỗi ngày trước khi đi ngủ. Cách này nên kiên trì mỗi buổi tối sẽ giúp nam giới sớm lấy lại phong độ đàn ông của mình, cải thiện sinh lý và mang lại hiệu quả trong chuyện chăn gối. Cách 2, uống mật ong pha sữa ấm, Cách sử dụng mật ong chữa yếu sinh lý đơn giản này sẽ giúp nam giới bổ sung năng lượng, tăng cường sinh lý tốt nhất. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy pha một cốc sữa ấm thêm từ 1 đến 2 thìa mật ong và uống sẽ vừa giúp tỉnh táo lại dần dần hồi phục chứng bệnh yếu sinh lý khó nói. Cách 3, mật ong pha chanh. Với cách mật ong pha chanh, không những giúp lưu thông khí huyết tốt, cải thiện chữa các bệnh đường hô hấp, mà nó còn là cách chữa yếu sinh lý rất tuyệt vời. Chỉ cần pha 1 đến 2 thìa mật ong cùng 1 đến 2 thìa nước chanh với cốc nước ấm và uống mỗi sáng sẽ là cách thanh lọc, chữa bệnh hiệu quả cho nam giới. Cách 4, dùng gừng và mật ong chữa yếu sinh lý. Chỉ cần ép lấy nước gừng tươi để trộn với mật ong và lòng đỏ quả trứng gà để ăn mỗi ngày. Kiên trì thực hiện cách này sẽ giúp nam giới mau chóng lấy lại phong độ đàn ông của mình. Chữa yếu sinh lý bằng mật ong là một trong những phương pháp giúp các quý ông mau chóng lấy lại được phong độ, cũng như mang đến những giây phút thăng hoa trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, không hẳn cứ dùng mật ong chữa yếu sinh lý là sẽ có tác dụng ngay, mà cần áp dụng đúng cách mới mang đến hiệu quả tốt nhất. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thông dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713 Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.